hai trăm đánh nghe được dính e đánh đánh e biết mà tôi dính e lủng rồi rồi vô đánh anh em ơi đủ người à? you à. you à, nói cái gì việt uh, việt uh, I'm uh, from uh, nói cái gì á ta ơi gì gì nào có nhiều luôn anh Duy có hiểu rất tình trạng của các anh chị dịch rồi đấy Bạn đến từ đâu? Ai rớt đứt the si, ờ, ít clearly <laughs> Tôi chỉ không nhìn thấy rõ nó rõ ràng Thôi thôi thôi thôi em ơi bỏ bỏ cái tiếng ăn đi em ơi Rồi <laughs> Thôi mà <laughs> Xin đấy Đánh lại giùm Lại cái tim củ kìa Cái tim củ thua kìa Đánh giùm làm ơn đi tính cu kìa tính cu kìa tính cu kìa ờ, tìm củ kìa tìm củ kìa tập trung kìa tập trung nhá à là cái tim vừa rồi rồi lại cái lại một tính cù luôn đấy chứ rồi sai xuống kìa rồi sai là rơi sai nè đây con resign nè con resign nè đây em bọc này em bọc này đuổi không yeah gì đi gì đi gì đi gì đi gì đi nó hết nó hết nó hết chiều nó hết e nè chạy con mẹ mày nữa đi mày chạy đi mày chạy đi mày chạy dùm tao xuống lại nè đúng rồi rồi lại nữa à? con mẹ mày con ra nè thằng vega còn gì không Vega hết R rồi, anh hết thành R rồi, hết thời hết lồng rồi, hết lồng luôn rồi. Hết lồng luôn rồi, nhanh nhiều quá. Bên này chứ. Ủa, quên rồi. Để luôn anh nhiều quá, Phá mấy đen ngay. Cái vãi nó mất rồi chắc. Anh lên uh, sứ giải của anh. Tu cổ, tu cổ anh Đây đây đây đây đây đây đây. 11 hit luôn đấy chứ Con lạc, con lạc, con lạc, đặt con lạc nha Ây Ok, ok, Đẩy luôn em ơi Ai thu được không, ai thu được không, ai thu được không Được, được, được, được, được Rồi thằng Vega nha, Vega nha, Vega Úc nha Em ơi Ra này, anh có mana ra này Rồi VK VK. Từ từ từ em ơi, cực quá. Đi sau này, đi sau này, đi sau này, đi sau này. Anh hiểu, anh hiểu, anh hiểu, xe la, anh hiểu ơi. Xe la, xe la, xe la, xe la, xe la, xe la. Anh Nam, anh Nam bị bên này, bên này, bên này. Lên lên lên lên Nó hết vòng, nó hết lòng rồi, hết lòng rồi. Rồi, dườn quá, dườn quá, dườn quá em ơi, dườn quá. Lui thì gặp nhau. Thắng, thắng thì. 你把这个称作有教养。 你关不住我的召唤师！ Có luôn, mà cứ đẩy hết đi em, án ấy quay đi À, cứ để qua đấy cho anh em ra mít ba chạm cái là anh thủ bot đó Đi nè, em góc nè, em góc nè Che mày, ơi, che em ơi, che em một một một một hai là hai là hai là rồi bao nhiêu để một trụ về nha em để bom nhá anh em nhá alright alright cua về tôi đi cua ơi cua em đẹp cậu em em đẹp em em em đẹp không mình đang em mở cái mít thôi mà anh em giết thằng đấy là anh bảo thì mày với cả anh hiểu cứ bốc thôi từ từ từ cho thằng vega mất lồng cái là em bung ulti em mở luôn ok chưa đó chỉ cần mất lồng cái là mở được mà cứ lấy góc nào mà anh ờ, ti con vega là được không đắt không đắt không đắt không đắt anh bơm máu cho em mày đàn em, đàn em tới đi càng tới đi à, bơm máu cho à, nó, nó muốn mở lại này nó muốn mở lại này nó muốn mở lại này phải chết mẹ rồi em em cứ tu được anh nhiều ơi à, em cứ đốt thằng cứ đốt thằng bên sai này anh em ơi anh đi ăn sau này đánh đi ăn sau này từ từ từ từ một thằng có chọn không có chọn không à, được được được rồi được được cứ chọn một đi cứ chọn một đi không đâu đồng 20 giây nè đồng 20 giây nè trời ơi anh gì gì mày nhớ anh nhớ anh nhớ xuống đây với em em em lừa mày anh nhớ đây đây lưu đây lưu đây hút máu này lưu đây hút máu này thấy rồi có thấy rồi đây đây đây đây đây em còn hồn máu nhiều lắm bỏ mẹ mày bo luôn lấy chịu bo luôn lấy chịu bo luôn anh ơi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 Thôi bỏ tay rồi lên nha hai boss lên nha em ơi hai boss lên nha đánh chuẩn bị đánh hai boss sau này đánh được đánh được đánh luôn đánh luôn để mít đi để để để mid đi để mít đi để mít đi cây ngon này ngon đi em ơi em ơi cuôi cuôi cuôi cuôi cuôi thằng Sena này cuôi thằng Sena này thằng Sena này Barone, Barone, Barone, Barone. Chưa lên đồ à? Chưa đồ thế thôi, thế thôi. Không nhất thế nào mà. Thôi, không không được. Ok. Đây, cua, trung ngoài, trung Anh Ti trung ngoài. Chưa có mana. nó đây nè nó đây nè nó đây nè nó đây nè em ơi nhưng mà thoải mái cho anh gì đi má mày tối lên sao không nói cho anh biết cái chứ đây đây đây đây em đi rồi em đi rồi Ôi, bẩn luôn đi, luôn đi xỉu ngon ôi sao em lại lấy pet của anh em donate cho anh ấy tôi đây là bác sĩ của làm bốn một việt nam ok chưa về đi về đi anh hiểu ơi gian chồng em anh hiểu đây đây đây đây mọi người rong đây lắc rồi bắt đầu lắc lên nha bắt đầu lắc lên nha cẩn thận nha lắc lắc lắc lắc lắc lắc lắc không vừa lại thiếu người anh em ơi để anh em đợi duy xuất ruột anh em vừa lấy là tim thiếu người đi có gì đâu mà bắt anh em đi kênh đợi mình xuất ruột đấy nó hơi lỏng có đánh không có đánh đang uh, đang kêu bằng mục nha anh em ơi đây, đây, cứu anh đây ra này ra này ra này ra này bạn này đánh tới đi, con Vega, Vega là win Chết Vega này Chết rồi em này Baron này, Baron này hay à Chung solo căng nhả đấy nó cũng được mà cũng gọi là ổn mà anh ơi một trình mình không phải là đi bắn bắn được đấy ai ai ai ai ai chết ở trên nghe ai lên đây các ai lên đây cho nó thằng lên đây cho nó cứ đánh đi cứ đánh đi lát luôn là răng nhiều lát đây luôn và thăng cả à mình lên chiến luôn mà Ủa, ông gầm nói tưởng nghe mình là Hello Kitty anh Hiếu ạ <laughs> không yeah, ba len đi đẩy ba len đi ba len này không ăn hoàng đức nha hoàng đức ơi nó bot trên mạng nha mọi người gì đấy rồi sao rồi sao cẩn thận được rồi, em đánh mất Anh chịu rồi, nó, nó mà quay tay anh không đúp được Đi, đi vào đây, vào đây kệ đó, kẹt bà đó Bộ con rắc ba món đập đầu nhờ Đập bệnh ra bã chứ Không khỏe, không khỏe à, lắc lắc lắc lắc lắc lắc lắc anh anh em ơi lắc rồi lắc rồi lắc rồi lắc rồi lắc lắc lắc lắc qua lắc qua lắc qua máu nè máu nè mẹ lắc qua lắc qua lắc qua không làm gì được à, Resai với Vega là nó cút cả Tất e, tất e Vega lo gì mày mày léo bố mày cái này từ từ cua ơi góc này không ai đâu cua ơi em ăn đồng nhá em ăn đồng ăn đi cứ ăn đi em ơi kệ nó đem mày kệ nó đem mày va chạm vào luôn những cái thằng này à, máu này mày. Tôi tưởng em mà Hello Kitty sao ấy ta ôi đồn đồn đồn mega thôi nhé cua ờ, cua mẫu này cua này cua cua nè nè nè nè nè mười sáu mười sáu mười sáu đánh nè đánh nè đánh qua nè đánh nè đánh nè anh tới nè anh tới nè mày luôn đàn đây đàn đây à, đẩy đi đẩy đi đẩy đi ăn gì cho tin game nhiều bị mất livestream rồi hả là sao là sao là sao anh bị yếu rồi livestream lag đâu anh vẫn lai bình thường mà vẫn live bình thường mà Dùng viêm học hay sao? À mày lấy lại những gì đã mất. phải lấy lại những gì đã mất. Mấy danh con này. Lấy lại những gì đã mất với cái team này.